Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện à, Video xin giới thiệu đến các bạn một số cái à, thiết bị thủy lực của bên em Cái đây là chỉ có một phần thôi nhé Còn rất nhiều loại khác nữa rất là đa dạng và chủng loại rất là nhiều Trong cái bộ này à, thường thường thì cứ nhặt cho khách bán bộ nào ấy, thì bên mình sẽ à, làm cái video bộ đó thôi Chứ à, không thể bê hết ra để à, làm một trong một video được à, tất nhiên sẽ có điều kiện thì à, sẽ làm hết như vậy cho khách có quyền à, nhiều sự lựa chọn dễ hơn tuy nhiên thay vì à, làm hết tất cả trong một video thì à, khách hàng có thể bấm vào mục à, à, danh sách à, video danh sách phát bấm vào trong tên kênh ấy. bấm vào tên kênh ở dưới video sau đó bấm vào mục danh sách phát và các bạn à, chọn cái à, danh sách à, thủy lực à, trong đó có rất là nhiều chủng loại để cho các bạn à, lựa chọn hôm nay thì xin giới thiệu đến à, cho các bạn một số cái à, bộ đầu bơm và bộ van thì à, trước tiên là giới thiệu đến cái bộ đầu bơm này đây là bộ đầu bơm thuần túy à, chỉ bơm thôi à, nhưng à, đặc điểm của thằng này thì nó có ngắt chuyển động đấy như trong video này đây có ngắt chuyển động các bạn nhé đấy đây là đây là đang ngắt chuyển động quay rất là nhẹ này thì khi vào à, chuyển động bên này, này là rất là lặng đấy đấy bên này nó sẽ không quay được nữa này nó có bơm nên nó rất là nặng nói chung là hoạt động là như vậy đấy thì à, à đây là đầu bơm có ngắt chuyển động các bạn nhé à, đây là à, phụ kiện đi theo cái đầu bơm này thì bao gồm một cái à, đầu cấp và một đầu xả à, cái đầu bơm này sử dụng 6 4 răng các bạn nhé à, vì vậy là khách hàng à, có thể à, mua cái bên này mình cũng bán mua cả bơm mình cũng bán hoặc là mua bơm không tùy khách hàng nhé đấy đây đây là một số cái thông số của cái à, bộ nguồn bơm đấy 14 mm ml trên một vòng và áp lực tối đa là 20 MPa Đấy, tốc độ à, tối đa có thể cho phép là 2.000 vòng trên phút Đấy, từ đây thì các bạn có thể tính được à, lưu lượng nhé lưu lượng thì nó sẽ phụ thuộc vào tốc độ ví dụ như là cứ một vòng 14 ml ấy, thì các bạn cứ thế là nhân lên cho cái số vòng của động cơ thì sẽ ra được còn à, áp lực là áp lực tối đa là 20 MPa Ờ, áp áp suất chịu đựng đựng được của cái này còn tất nhiên là để đạt được cái áp suất này hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào cái à, động cơ à, bơm à, còn cái à, bản bully này là dây coroa đai bản B nhé Đấy. thằng này thì như mình nói là có ưu điểm là có ngắt chuyển động Đấy. À, tất cả những cái thiết bị dây dầu các thứ thì à, khi các bạn mua thêm thì sẽ tính kèm với này ốc dầu các kiểu Đấy. tiếp theo thì sẽ giới thiệu đến à, mấy cái bộ van bộ van này cũng là van hai chiều này đầu vào đầu ra và chiều lên chiều xuống đấy van này thì là van à, à, à có thể đặt lại van này van à, tự động trả về nhé nghĩa là khi khi các bạn xuống van ấy mà các bạn phải đì tay giữ tay còn khi các bạn nhả tay ấy, là nó sẽ tự dừng lại ở cái trạng thái à, không thao tác ấy nó là ừ, dầu thủy lực sẽ tuần hoàn từ bên này qua bên này đấy còn khi thao tác ấy, thì nó sẽ ra bên này về bên này đi lên cái cây à, xi lanh hai chiều như vậy đấy và đây là có hai bộ van nữa cũng có tác dụng à, giống như cái bộ van vừa giới thiệu đấy thì à, cái bộ van này thì nó có hai loại một loại là định vị và một loại là tự trả về ví dụ như cái van à, này thì khi các bạn tì xuống thì các bạn bỏ tay ra nó sẽ giữ nguyên vị trí đấy còn cái van này thì các bạn phải giữ tay nếu không thì nó sẽ tự nhả về khi mình buông tay cây à, xi lanh thủy lực thì bên em có các loại đường kính 50 đường kính 63 đường kính 73 và đường kính 80 à, Đấy, nó có các loại như vậy hành trình thì các cỡ luôn Đấy. cái van này thì nó có nhiều loại các bạn nhé van cho một cây uh, xi lanh van cho hai cây cho ba cây cho bốn cây cho năm cây cho sáu cây đấy tức là cho nhiều hành trình khác nhau và nó cũng đều có hai loại một loại là định vị và một loại là à, trả về tự tự tự tự trả về vị trí tiếp theo thì giới thiệu cái đầu bơm này đầu bơm này thì bên mình đã từng à, làm video rồi vẫn giới thiệu sơ qua trong cái video này thì cái đầu bơm này cũng à, sử dụng bully đai bản B Đấy, thùng dầu khoảng 5 à, lít cái này thì tích hợp sẵn van hai chiều đây bộ van hai chiều có sẵn ở trên này rồi đấy cũng thao tác bằng cái vị trí cần vào cái đây vào vị trí này đấy cần thì giống như cần như thế này các bạn có thể làm dài hơn ngắn hơn thì tùy ý đấy ngoài ra thì bên em có bán cả những cái động cơ bơm à, ờ, 220 ờ, công suất 750W 1500W và 2200W hoặc là động cơ bơm ác quy như 60V 12V 4872V chạy điện ác quy Đấy, và có công suất 800W, 1600W và 2000W. Mọi chi tiết à, đặt hàng hoặc là thắc mắc về sản phẩm các bạn có thể liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Ờ, các bạn à, xem video nếu mà thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh bấm vào cái chuông thông báo để à, mỗi khi à, có cái video mới đăng lên ấy, thì sẽ nhận được thông báo về điện thoại các bạn lưu ý nhé để muốn xem được nhiều sản phẩm khác ấy các bạn bấm vào tên kênh của mình ở dưới phần dưới video sau đó vào mục danh sách phát và chọn xem sản phẩm theo danh sách như thế sẽ rất là à, dễ tìm kiếm video Đấy. có các hạng mục như à, đồ chế xe ba bánh đồ chế xe bốn bánh đồ chế xe điện động cơ điện động cơ xăng phụ kiện thủy lực Đấy, các kiểu video đến đây là hết cảm ơn các bạn đã xem video của mình